thì hôm nay tôi muốn gửi đến anh em cái ờ, bộ hột tài xỉu đang rất là hot ở trên thị trường hiện nay đó chính là cái bộ hột tài xỉu nhẹ khi lắc chúng ta có thể giữ hột theo ý của mình ví dụ như là muốn giữ tài ờ, hoặc là giữ xỉu hoặc là lắc cho hột nó đi chén tài chén xỉu rất là hiệu quả có nghĩa là lắc theo ý của mình đây nó là một cái mẹo chơi tài xỉu cách đánh tài xỉu bịp rất là mới nó khác với những cái bộ hột nam châm những bộ hột có tang thì bộ hột này hoàn toàn không tang 100% thứ nhất là dọi đèn bây giờ tôi sẽ kiểm tra thử đèn cho anh em xem đây hột thì rất là trong hoàn toàn không tang 100% đó là hột nắp cũng thế đây nó chỉ là cái nắp cống cuộn bình thường anh em đã được tôi à, dán một cái lớp băng keo vào và dán giấy vào cho nó đẹp rồi bây giờ tôi sẽ thử qua nước muối cũng như là cục hít cho anh em xem hột thì nổi hoàn toàn bình thường anh em nhìn nó khi chúng ta lắc thì nó sẽ không liệt về một bên nào cả không liệt về xỉu cũng không liệt về tài qua thử nước muối này anh em nhìn hột thì cũng nổi rất là đều nhé. nhất nhị tam thứ tất cả các mặt đều nổi hết nó rất là đều hột không nghiêng về bên nào cả bây giờ tôi ờ, sẽ lau qua cái bộ hột này và tôi thử qua cục hít cho anh em xem đây nó là cục hít anh em tôi sẽ lau từng cái hột một về cái ưu điểm của bộ hột này thì chúng ta không cần lắc mạnh tay mà chỉ lắc nhẹ thôi thì hột nó cũng đã đi rồi bởi vì tay con bây giờ người ta rất là tỉnh táo trong cái chuyện à, nhìn cái tay của anh em ví dụ như là người ta sẽ nhìn thấy hột thấy anh em mà lắc mạnh là người ta đang nghĩ là đang lắc hột đi nhưng mà với cái bộ hột này thì anh em cứ yên tâm 100% dù có lắc mạnh hay lắc nhẹ thì hột vẫn đi có nghĩa là không cần phải lắc mạnh tay hột nó vẫn đi theo ý của chúng ta về à, những cái à, đồ thử tôi đã thử qua cho anh em bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em mấy chén để anh em thấy sự hiệu quả của cái bộ hột này như thế nào và anh em nào cần tìm hiểu thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây 0844 555 559 bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem ví dụ như bình thường anh em hay lắc như thế này lắc rất là mạnh tay Đó. thì với cái bộ hột này thì chúng ta chỉ cần lắc nhẹ thôi là hột nó vẫn đi bình thường cứ lắc như thế này là hột nó vẫn đi cũng có thể là chúng ta muốn giữ hột thì vẫn có thể giữ được lên một trận bão bây giờ tôi sẽ thử cho anh em một số những cái thế hột khó ví dụ như 122 này mà bị kẹt hột đây tôi sẽ lắc rất là nhẹ thôi hột nó vẫn đi bình thường không cần lắc mạnh, uh, lắc mạnh tay làm gì cả mình chỉ lắc thật là nhẹ hột vẫn đi đó từ 122 à 112 bây giờ qua 236 ấy tôi sẽ thử lại một lần nữa bây giờ tôi sẽ thử thế hột 221 này và con nhất ở giữa bị rát hột rát nhất nhé tôi sẽ lắc thật là nhẹ hột vẫn đi đó 346 đấy là những cái thế hột à, nhỏ bây giờ tôi sẽ thử những cái đây thế hột ví dụ như là 556 cũng là bị rát hột như thế tôi sẽ lắc rất là nhẹ nó vẫn xuống xỉu bình thường đó 223 tôi sẽ thử lại thế hột 665 Đó. từ 665 bây giờ xuống 123 tập thể dục bây giờ tôi sẽ lắc cho ờ, giữ hột cũng là lắc nhẹ không cần lắc mạnh tay giữ hột cho anh em xem tôi sẽ giữ khoảng 5 đến 6 chén liên tiếp một chén này hai chén 3 chén 4 chén này 5 chén hột vẫn cái quay tròn trên dĩa anh em nhé 6 chén đó bây giờ nó tôi giữ liên tiếp được 6 chén và bây giờ nó qua tài tôi sẽ tiếp tục tôi giữ tài cho anh em xem một chén này hai chén hột vẫn xoay tròn này ba chén này ba ba năm 2 5 6 4 chén liên tiếp này. 5 chén 5 5 2 2 5 6 nữa bây giờ nó qua chén xỉu bây giờ tôi giữ 6 chén xỉu và 7 chén tài 6 hoặc 7 chén tài tôi không nhớ kỹ lắm thì ờ, đấy là khi lắc chúng ta có thể giữ hột được còn nếu như chúng ta lắc bình thường như thế này thì nó sẽ đi chén tài chén xỉu rất là đều hột đúng chưa Đó. chén tài chén xỉu Đấy. anh em thấy này rất là hiệu quả đúng không có trường hợp nó là chén phản nhưng mà nó chỉ phản một chén thôi còn lại hột thì nó đi rất là đều đúng chưa rồi tôi lắc qua tài đó ba năm sáu tôi lại lắc xuống xỉu đó một hai ba rồi lắc lên tài 356 tôi đưa xuống xỉu 144 anh em thấy nào hiệu quả nó không được tuyệt đối 100% nhưng mà nó chiếm tổng khoảng 80% rất là hiệu quả đúng không ạ thì anh em nào cần tìm hiểu và muốn sở hữu cái bộ hột ờ, tài xỉu nhẹ này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại trên một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này khi vào xem anh em nhớ ấn vào nút đăng ký để biết những cái sản phẩm mới nhất 2020 mà tôi sắp đưa ra thị trường